Xin chào anh chị nhà đầu tư. Mỗi khi thị trường chứng khoán tăng bật trở lại rất mạnh mẽ thì thường cổ phiếu chứng khoán chính là nhóm tăng mạnh nhất ở trên thị trường chứng khoán. Thậm chí có những giai đoạn nó tăng 10, 15 lần chỉ trong vòng có một năm. Vậy thì đâu là lý do những cái cổ phiếu chứng khoán lại tăng mạnh như vậy? Thì đầu tiên đó chính là kết quả của các công ty chứng khoán sẽ tăng rất mạnh cùng với việc thị trường chứng khoán trở lại. Vì sao lại vậy? A. À, đó chính là cái mảng tự doanh của các công ty chứng khoán tăng do giá cổ phiếu tăng. B, đó là do cái thanh khoản cao khiến cho cái phí môi giới của các công ty chứng khoán cũng tăng rất mạnh. Và C, đó chính là cái cho vay margin một phần rất quan trọng của các công ty chứng khoán sẽ có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Từ đó khiến cho cái phí từ margin rất cao và kết quả kinh doanh có thể tăng 2, 3 thậm chí đến chục lần so với cái giai đoạn khó khăn. Nguyên nhân thứ hai đó là định giá của các cổ phiếu chứng khoán khi thị trường xấu thường rất thấp. Đâu đó các cổ phiếu chứng khoán thậm chí về PB, tức là giá trên với cái tài sản dòng công ty chỉ còn có 0.3 đến 0.7 lần, kể cả những cái công ty chứng khoán hàng đầu, trong khi tài sản của họ toàn tiền rất tốt. Do đó, khi mà thị trường chứng khoán trở lại, cái định giá nó tăng PB lên 3 lần, 4 lần cộng thêm cái kết quả kinh doanh tăng thì khiến cổ phiếu có thể tăng chục lần. Và lý do thứ ba rất quan trọng nữa, đó là những cổ phiếu chứng khoán có tính đầu cơ rất cao. Vì sao lại vậy? Bởi vì những người sành sỏi trên thị trường chứng khoán chính là chủ các công ty và họ sẽ tận dụng cơ hội thị trường chứng khoán lên để làm giá chính cái cổ phiếu của công ty mình. Tất nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng làm như vậy nhưng mà cũng có khá nhiều doanh nghiệp như vậy. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến khắp các cái công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán, làm cho giá cổ phiếu có thể tăng bằng nhiều lần. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải lưu ý rằng khi thị trường chứng khoán quay đầu trở lại thì giá cổ phiếu chứng khoán cũng có thể giảm đến 70, 80, thậm chí 90%. Bởi vậy cho nên dòng chứng khoán là một cái dòng có rủi ro cao, kỳ vọng, lợi nhuận cao và nó phù hợp đối với những nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán hay nói cách khác là chết đinh chứng khoán với cái sự chịu đựng rủi ro tương đối cao và nó không quá phù hợp đối với những cái người thích ăn chắc mặc bền